Xin chào. Có phải anh tìm kiếm à, phong phải tốt để học tiếng Việt không? À, được. À, có lẽ à, anh là um, rất bạn à, phải làm à, trăm không nhìn việc mà có không à, mài sắt có này nên kim có app Mango Languages tôi thích Mango Languages thay vì nó là có ít có hiệu lực và uh, miễn phí thế tôi khuyên à, anh nên su à, dùng nó. Được. Tạm biệt.